Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 5 năm 2022. Như quý biết thì tuần qua một tuần biến động rất là cảm xúc của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa với một phiên giảm điểm rất là mạnh, gần 5%. À, VN-Index giảm 68 điểm trong phiên đầu tuần và sau đó tiếp tục giảm hơn 30 điểm à, trong phiên thứ hai trong phiên trước khi đóng cửa kéo trở lại tăng. À, thị trường mở cửa đầu tuần ở vùng giá là 1380 nhanh chóng xuống giảm đến vùng là 1262 hơn 100 giá 120 giá trước khi đóng cửa quay trở lại ở vùng 1366 như vậy cả tuần thì chúng ta chỉ giảm có 14 giá nhưng trong tuần thì thị trường đã đi một vòng tàu lượn rất là chóng mặt à, cái việc thị trường chứng khoán Việt Nam giảm rất mạnh ở phiên đầu tuần nó bị ảnh hưởng khá lớn bởi thị trường chứng khoán Mỹ thế giới còn việc chúng ta đóng cửa tăng cuối tuần thì nó chưa phản ánh vào thị trường chứng khoán thế giới. Vì phiên cuối tuần như phiên thứ sáu vừa qua chúng ta thấy thị trường chứng khoán Mỹ cũng lại làm một phiên giảm điểm rất là mạnh. Chỉ số Dow Jones giảm 2,5%, 855 điểm. Chỉ số ờ, S&P 500 thì giảm 3,4%, 146 điểm và chỉ số Nasdaq thì giảm 4,19%, 5,64 ờ, điểm. Nói chung là việc các chỉ số chứng khoán thế giới giảm mạnh này nếu đầu tuần mà tiếp tục đà xuống giảm thế này thì thị trường chứng khoán Việt Nam hoàn toàn mở cửa tuần có thể lại đảo chiều à, lao dốc à, việc tuần qua thị trường chứng khoán Việt Nam xuống rất là mạnh và tạo ra sự hoảng loạn Tuy nhiên à, cá nhân tôi thì tôi cũng đã dự đoán trước cái kịch bản thị trường chứng khoán Việt Nam tạo đáy ở vùng 126x do vậy thì sau phiên thị trường giảm mạnh sau phiên thị trường giảm mạnh thì vào đêm ngày 25 tháng 4 Lúc đó tôi cũng có làm video để update cho mọi người có thể nắm kịp thông tin Thì lúc đó uh, lúc đó thị trường ờ, đóng cửa phiên thì ở một uh, đây đóng cửa phiên hôm đó là thị trường của chúng ta đóng cửa vùng 1310 nhưng mà tôi có làm video và tôi update cho mọi người tôi cũng có dự kiến là hôm sau thị trường sẽ tiếp tục giảm thị trường nhiều khả năng sẽ tạo đáy quanh vùng 1265, 1270 và tôi cũng khuyến nghị quý vị là không nên bán hàng tại thời điểm đó mà chúng ta sẽ chờ nhịp phục hồi thị trường lên vùng 136x. Đó. Khi thị trường phục hồi lên vùng 136x thì tôi cũng có nhắn lại cho mọi người là chúng ta nên canh thoát hàng vùng đó. Bởi vì thực tế thì là thị trường nhiều khả năng sẽ vùng lên vùng kỹ thuật là 136x, 138x sau đó sẽ lại đảo chiều đi xuống. Đa giảm của thị trường chưa kết thúc mà đặc biệt là chúng ta phải hiểu là mỗi lần khi thị trường mà dẫn sóng thì nó luôn phải có nhóm leader dẫn dắt nhưng mà đợt phục hồi này của thị trường chúng ta thì chúng ta nhìn xem nhóm leader dẫn dắt của thị trường đây toàn bộ là các cổ phiếu đầu cơ penny những cổ phiếu tai tiếng đặc biệt là cổ phiếu dòng họ nhà uh, à, FLC Đấy, liên quan đến uh, ngài chủ tịch Trịnh Văn Quyết mà chúng ta biết là đang bị điều tra và khởi tố Đấy. Hầu hết các cổ phiếu đầu cơ đều đạt được cái việc tăng giá là 3 đến 5 phiên trần và cái mức độ tăng giá so với phiên đáy đều rơi vào khoảng 30 đến 60%. Đấy chúng ta nhìn thấy là hai nhóm họ cổ phiếu đấy, xanh và tăng rất là mạnh là nhóm họ dẫn dắt lại là nhóm cổ phiếu dòng họ FLC và nhóm cổ phiếu dòng họ Louis. Đấy mà chúng ta biết hai ngài chủ tịch đáng quý này thì đang bị công an uh, tạm giam và đang điều tra để hoàn thiện hồ sơ củng cố cho hồ sơ khởi tố thì cái này nó nó nó hàm ý cho chúng ta thấy điều này là hiện nay cái dòng tiền lớn dòng tiền của các nhà đầu tư lớn hoặc các nhà đầu tư tổ chức thì đang tạm đứng ngoài và các ờ, nhà đầu tư cá nhân có thể là những nhóm cũng lớn một chút thì đang tranh thủ uh, gom hàng uh, những cổ phiếu đầu cơ sau thời gian giảm giá mạnh ở dưới giá thấp và họ đánh lên để họ thoát hàng thôi ờ, còn ờ, thị trường chung của chúng ta thì không hầu hết các cổ phiếu blue chip của chúng ta có tăng có giảm đan xen nhưng hầu hết các cổ phiếu blue chip đều chỉ tăng giảm tầm 5 đến 10% so với phiên đáy nói chung là không nhiều cá biệt có một số cổ phiếu thì tăng được hơn 10% điều này cho thấy là dòng tiền vẫn đang đứng ngoài đặc biệt là cái giá trị giao dịch của chúng ta giảm rất là thấp chúng ta biết là hai phiên liền kề sau khi thị trường tạo đáy cái khối lượng giao dịch cũng giảm rất là thấp khi ở đỉnh cao thì mỗi phiên uh, số lượng cổ phiếu uh, trao tay của chúng ta lên đến 900 đến 1 tỷ cổ phiếu hiện nay thì uh, tại hai phiên phục hồi vào ngày uh, 27 và 28 uh, khối lượng trao tay của chúng ta uh, chỉ có dưới 500 triệu cổ phiếu còn đến phiên ngày thứ sáu thì chỉ số có cải thiện khối lượng của chúng ta cũng lên đến là 5 uh, à, 598 triệu cổ phiếu, gần 600 triệu. Nói chung chúng ta chỉ đạt được mức thanh khoản 50 đến 60% so với thời kỳ đỉnh cao thôi. Điều này chứng tỏ là dòng tiền lớn vẫn đang đứng ngoài, bàng quan với thị trường và thị trường xác suất tạo đáy là chưa có. Cá nhân tôi đánh giá đây chỉ đơn thuần là một nhịp phục hồi kỹ thuật. Sau đó thị trường sẽ còn ít nhất là test lại đáy, ờ, còn trường xấu có thể thủng đáy và cần tìm một nền giá nó hấp dẫn hơn để kéo được dòng tiền lớn vào cuộc kéo nhà tạo lập uh, vào cuộc thì lúc đó thị trường chúng ta có thể tạo đáy và có nhịp tăng bền vững được. À, tôi xin ờ, tuyên bố lại nhé. Toàn bộ những cái nhận định, phân tích trong video này là quan điểm cá nhân của tôi. Tôi có thể đúng, tôi có thể sai. À, tôi phân tích à, để cho quý vị có thêm cái à, góc nhìn, có thêm cái à, những cái cơ sở để chúng ta đưa ra những cái quyết định đầu tư nó chính xác hơn Đấy. quý vị ờ, đầu tư trong thị trường tài chính thì quý vị nên nhớ tiền là trong túi của mình quyết định là quyết định của mình lỗ là lỗ của mình và lãi là lãi của mình chúng ta lãi không phải chúng ta thiên tài chúng ta lỗ cũng không thể đổ cho người khác được không thể vì ông A ông B ông C này nhận định rồi tôi theo là tôi lỗ tuyệt đối điều đó không các bạn nhé vì các bạn lãi thì tôi cũng không được chia gì cả mà các bạn lỗ thì tôi cũng sẽ không mất gì ở đó tôi chỉ phân tích và đưa ra quan điểm của tôi à, với quan điểm của một người đầu tư Ờ, ở trên thị trường 15 năm rồi cũng có khá nhiều thăng trầm lên xuống của thị trường và nhiều giai đoạn tôi nghĩ là tôi phân tích để cho những quý đầu tư nào mà theo dõi tôi thì có thêm nhiều thông tin có thêm cái góc nhìn mà quý vị có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn đó quan điểm cá nhân tôi nhé thì ờ, hiện nay viên index của chúng ta đang lên đến vùng vùng vùng vùng nhiều khả năng đảo chiều Cá nhân tôi đánh giá là vùng 136X này sẽ là vùng khả năng VN-Index sẽ đảo chiều. Đấy, còn nếu trường hợp cao nhất thì VN-Index có thể lên đến vùng 139X 1004 nhưng tôi thì tôi không đánh giá cao cái xác suất này. Đấy. Và với những cái kiến thức và tích lũy kinh nghiệm lâu năm ờ, tôi giao dịch thì tôi thấy là nếu đảo chiều thì VN-Index của chúng ta nhiều khả năng sẽ lại có một tiếp tục một đợt bán nữa khá là mạnh. Và nhiều khả năng cái vùng 126X này cũng sẽ chưa phải đáy của thị trường trong tháng 5 đâu mà tôi thì tôi đang tính toán dựa trên nhiều yếu tố thì tôi đang dự kiến là vùng thị trường tạo đáy nó đâu đó phải rơi vùng 1185 200 cơ. Đây thật sự mới là có một đáy rất là mạnh và nếu thị trường về được đây thì quý vị nên nên mua nên mua mạnh dạn mua và sẽ chờ một cái sóng phục hồi trở lại vùng 136x, 138x thì lúc đó một sóng phục hồi gần 200 điểm nó là một sóng sẽ rất là mạnh sẽ có nhiều cổ phiếu tăng 30 50% so với phiên đáy uh, tại khu vực này đó nhưng vấn đề là ai sẽ là người vào được đáy. tôi hứa là khi mà thị trường tiến đến sát vùng 1200 và trước ngày thị trường tạo đáy một hai phiên tôi sẽ có một video riêng phân tích thị trường và phân tích những cái cổ phiếu tiềm năng tất nhiên là cổ phiếu tiềm năng theo đánh giá của cá nhân tôi nhé có thể nó chưa hẳn là những cổ phiếu tiềm năng nhất thị trường nhưng tôi nghĩ là những cổ phiếu mà thường tôi xác định tiềm năng trên thị trường thì nó cũng sẽ thuộc nhóm những cổ phiếu tốt thôi chứ cũng không đến mức là những cổ phiếu nó rác hoặc là tăng trưởng kém hơn mặt bằng chung thị trường đâu à, hiện nay nhá thì ờ, tuần tới chúng ta sẽ có một ờ, thông tin khá là quan trọng của thị trường à, tuần trước thứ năm tuần trước ạ thì thông tin GDP của Mỹ quý 1 rất là thất vọng quý vị nhé. GDP của Mỹ quý 4 trước là 6,9%, Dự kiến các chuyên gia là 1,1%, nhưng thực tế thì GDP quý 1 của Mỹ công bố theo số liệu sơ bộ thì là một âm 1,4%. Đây là một số liệu rất thất vọng. Đây là quý đầu tiên GDP của Mỹ âm. Chúng ta nên nhớ nếu hai quý liên tiếp mà âm thì sẽ xác nhận suy thoái. Đó. Nên cái việc ờ, GDP của Mỹ công bố âm trước thềm cuộc họp của FOMC à, vào giữa tuần sau thì nó cũng sẽ là một cái dấu chấm than mà các ờ, chủ tịch Fed sẽ phải đưa ra bàn luận khá là nhiều. Tất nhiên nó mới là quý đầu tiên nên nó cũng sẽ chưa thay đổi gì về đường hướng chính sách là diều hâu tăng mạnh lãi suất và siết uh, hút tiền lưu thông về giảm bằng cân đối kế toán của Fed. Tâm điểm tuần sau của chúng ta thì cả thế giới sẽ nhìn vào Fed với cuộc họp của Fed diễn ra vào uh, đêm ngày mùng 4 dạng sáng ngày mùng 5 tức là đêm thứ tư của chúng ta. Thì uh, như chúng ta biết là dự kiến nhiều khả năng phải đến 97% khả năng là Fed sẽ tăng lãi suất ở mức 0,5%, à, đưa lãi suất ờ, cơ bản từ mức 0,25 đến 0,5 tăng lên mức 0,75 đến 1% và Fed sẽ nếu không có gì thay đổi theo cái thông điệp của chủ tịch Fed ngài Powell phát biểu ờ, tại uh, quỹ tiền tệ IMF của học của quỹ tiền tệ IMF cách đây hơn một tuần thì là Fed sẽ giảm bảng cân đối kế toán Ờ, với việc là mỗi tháng sẽ giảm 95 tỷ đô đấy rất là lớn đấy ạ chúng ta lưu ý lại là cái ờ, đợt giảm bằng cân đối kế toán năm 2017 của Fed ấy, thì ban đầu Fed xuất phát là mỗi tháng chỉ có 10 tỷ đô thôi còn bây giờ cường độ nó tăng lên rất là mạnh mỗi tháng 95 tỷ đô các bạn nhé tăng gần 10 lần so với cường độ giảm cách đây 4 năm điều này chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính chứng khoán thì rõ ràng là chúng ta cũng thấy là thị trường chứng khoán đã phản ứng bằng cách là giảm giá và đang hướng về cái khu vực downtrend. Nên chúng ta hết sức lưu ý nhé, nhiều khả năng là sẽ xấu trong tuần sau. Đó là về tin tức cơ bản và về thị trường. Đây chúng ta cũng có thể điểm qua thị trường chứng khoán Mỹ trước khi phân tích chi tiết thị trường chứng khoán Việt Nam và phân tích chi tiết từng mã. Ở thị trường chứng khoán Mỹ thì theo cá nhân tôi đánh giá là cái ờ, sóng giảm A của thị trường đã xong sóng phục hồi B cũng đã xong sóng giảm A của Dow Jones từ mức 36.900 xuống chạm đáy là 32.300 sau đó thị trường phục hồi trở lại được mức là 35.500 bây giờ thì Dow Jones đang đóng cửa mức 32.000 32.980 như vậy nhiều khả năng ờ, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục lao xuống phá cái đáy 32.300 uh, ờ, trong tháng 3 và sẽ tiếp tục uh, tạo đáy mới trong tháng 5. Tôi thì tôi dự kiến cái pha C này sẽ tạo trong tháng 5 hoặc tháng 6 với cái đáy pha C này dự kiến rơi vào khoảng đâu đó quanh 30.000. Đó. Như vậy thị trường chứng khoán Mỹ chỉ số Dow Jones sẽ giảm đâu đó khoảng 10% nữa và chính thức khi xuống đến 30.000 thì sẽ chính thức xác nhận là thị trường bước vào thị trường gấu. Hiện nay chỉ số Dow Jones của chúng ta chưa bước vào thị trường gấu bạn nhá. Đấy, chỉ số Dow Jones của chúng ta là đang cách đỉnh là tầm 12%. À, ờ, đối với chỉ số S&P 500 chỉ số S&P 500 thì cái pha C nó rõ hơn chỉ số Dow Jones. Dow Jones còn chưa đè phá đáy của sóng A. Nhưng S&P 500 thì chỉ số đã đóng cửa thấp nhất uh, phiên và phá cỡ đáy của sóng A rồi. Chỉ số SP500 từ vùng đỉnh 4820 ờ, xuống đáy sóng A thấp nhất là 4130 lên phục hồi lên cao nhất là 4636 gần đỉnh cũ. Sau đó hiện nay đang đóng cửa 4131. À, ờ, nhiều khả năng chỉ số SP500 này sẽ hướng đến đáy của pha C nằm ở 3008. Nếu trường hợp xấu nó hoàn toàn có thể hướng đến vùng 3000 rưỡi. Đấy. Nếu xuống đến 3.800 thì chỉ số SP500 cũng chính thức bước vào thị trường gấu. Còn nếu xuống đến 3.500 thì thừa gấu luôn. Có thể nói là chỉ số chứng khoán Mỹ đang hướng đến việc là thiết lập những đáy mới, liên tục những đáy mới và nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục uh, giảm giá. Đối với chỉ số Nasdaq, chỉ số công nghệ. Đối với chỉ số Nasdaq 100 thì giảm giá còn rõ nét hơn cả chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P 500 à, chỉ số Nasdaq 100 của chúng ta à, sóng alpha là từ 16.750 giảm xuống đáy sâu nhất là 13.000 sau đó phục hồi trở lại 15.250 nhưng hiện nay đang đóng cửa 12.854 à, hiện nay chỉ số Nasdaq so với đỉnh tuyệt đối của nó đang giảm khoảng 23% chỉ số Nasdaq đã chính thức bước vào thị trường gấu các bạn nhé Đó tất nhiên là các chỉ số chứng khoán thì nó dựa trên cái ờ, các công ty đơn vị cấu thành để nó có biên độ biến động khác nhau cũng như cổ phiếu chúng ta có những cổ phiếu đã giảm 5 70% nhưng có những cổ phiếu mới chỉ giảm 10% từ đỉnh. Nhưng về mặt bằng chung, sớm muộn là các cổ phiếu sẽ theo nhau và tỷ lệ giảm nó cũng sẽ phải ở một mức mặt bằng tương đối xem xem nhau. Như vậy là thị trường chứng khoán thế giới thì đang ở cái pha nó rất là xấu, nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm giá à, chỉ số Nasdaq nếu mà giảm thì nhiều khả năng sẽ hướng đến cái khu vực là 10.600 nếu mà giảm 10.600 thì lúc đó chỉ số Nasdaq đâu đó sẽ mất giá là khoảng 1 phần 3 từ mức 16.800 mất giá khoảng 35% một mức mất giá rất là lớn đấy à, do vậy ờ, viên đất của chúng ta nhiều khả năng cũng sẽ đồng pha với thị trường thế giới thôi rất nhiều bạn hỏi tôi là thì Việt Nam đang phục hồi GDP tăng trưởng mạnh đúng chúng ta đang phục hồi nhưng mà hai năm trước GP của chúng ta rất là kém 2,5 với 2,9% mà thị trường chứng khoán của chúng ta tăng hơn gấp đôi nên nhiều lúc là thị trường chứng khoán là kỳ vọng của tương lai chứ chúng ta không phải là kỳ vọng những số liệu đang báo cáo hiện tại nếu thị trường thế giới bước vào suy thoái thì Việt Nam rồi cũng sẽ bị ảnh hưởng liên đới rất là mạnh và hoàn toàn có thể bước vào suy thoái lúc đó thì hoàn toàn cái giá cổ phiếu nó sẽ bị chiết khấu rất cao chiết khấu rất mạnh và bạn nào mà từng tham gia thị trường cái giai đoạn 208 209 thì chúng ta biết suy thoái là như thế nào rồi Thời điểm đó VN-Index của chúng ta giảm từ 1001 xuống 235 điểm cơ. Bây giờ chúng ta mới từ 1500 thị trường vẫn còn đang 1.360 mấy, quá cao. Chưa chiết khấu một tí nào về cái tình hình bất ổn của thế giới và tình hình xấu, ờ, kinh tế có thể bước vào suy thoái. Đó. Nên nói chung là Việt Nam thì chưa, nhưng mà chúng ta cứ phải chuẩn bị sẵn tinh thần mà mọi thứ đều có thể xảy ra và chúng ta cũng không nên dự đoán quá xa. Tôi nghĩ là chúng ta nên dự đoán từng nhịp một thôi. Đấy. Thế giới có thể bước vào suy thoái hay không thì chúng ta cũng chưa thể nói được. Đấy, mọi thứ còn ở phía trước. Hiện nay thì chúng ta chỉ biết là những dữ liệu kinh tế thì xấu, lạm phát của Mỹ thì cao nhất trong vòng 40 năm. Đấy, trái phiếu chính phủ Mỹ thì đảo chiều. Đấy, video trước thì tôi có phân tích cho quý vị biết rồi, trái phiếu chính phủ Mỹ đảo chiều đi lên. Đấy, sau 40 năm, điều này nó hàm nghĩa là các thị trường tài chính sẽ cũng quay đầu xe thôi, tạo đỉnh đi xuống. Đấy, có một điểm lưu ý nhé là thị trường chứng khoán Việt Nam ạ thì lại à, khá là giống thị trường chứng khoán Trung Quốc Đấy, tôi thì tôi theo dõi ở thị trường chứng khoán khá là lâu và có rất nhiều bạn thì là nhìn chỉ số chứng khoán Mỹ nhưng tôi theo dõi thị trường chứng khoán Việt Nam rất hay đồng pha với thị trường chứng khoán Trung Quốc thì đúng hơn ạ có thể nói chúng ta với Trung Quốc là như môi với răng ấy mà à, mà cái cái cán cân thương mại trao đổi của Việt Nam với Trung Quốc cũng lớn nhất mà chiếm 7 80% ờ, cái ờ, Trung Quốc chiếm 7 80% cái hàng hóa nhập khẩu đầu vào của chúng ta. Do vậy là đây, các bạn có thể nhìn qua chỉ số chứng khoán Trung Quốc cũng giảm hai nhịp tương tự chứng khoán Việt Nam nhưng đang đi trước mình một pha nhé. Thị trường chứng khoán ờ, Trung Quốc nhịp đầu tiên cũng giảm từ 3.700 về 3.000, sau đó có một nhịp phục hồi trở lại 3.300 và tiếp tục kéo xuống vùng 2.850, hiện nay đang phục hồi trở lại 3.000. Đấy, chúng ta có thể nhìn cái mức giảm cái sóng A của Trung Quốc tương tự mình. Sóng A Trung Quốc giảm 18,3% thì chúng ta từ cái đỉnh 1530 xuống đến 1262 à, cũng 17,6%. Đấy, sau đó Trung Quốc phục hồi trở lại quanh vùng Fibo 382 và sau đó lao dốc thêm 5,3% nữa. Chúng ta cũng đang phục hồi trở lại và đang đóng cửa đúng ở Fibo 382 này, cũng quanh đây luôn 136x đấy ạ. Và nhiều khả năng là nếu chúng ta mà đi theo thị trường Trung Quốc quán Trung Quốc ạ nhiều khả năng nếu đồng pha như thị trường chứng khoán Trung Quốc thì chúng ta sẽ có một nhịp pha giảm nữa nó rơi khoảng 5-6% là đấy thì đấy đâu đó nó phù hợp với vùng kỹ thuật à, cản kỹ thuật là quanh 1185 hai do vậy đây cũng là một cái ờ, cái cái ờ, yếu tố mà các bạn có thể tham khảo nhé Tất nhiên là đây là tôi chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi thôi chứ ừ, còn thì có thể là ừ, nó xảy ra giống mà có thể nó không giống nhưng đây cũng cung cấp cho các bạn thêm một thông tin để các bạn có thể xử lý thị trường khi nó thật sự diễn biến đúng như dự kiến thì lúc đó chúng ta sẽ có thể hành xử nó dễ hơn rất là nhiều do vậy quan điểm cá nhân tôi thì chỉ số viên đất của chúng ta nhé là tại cái vùng 126x này thì nếu là cá nhân tôi mà cầm hàng thì tôi sẽ khuyến nghị quý vị là thoát khỏi thị trường còn tất nhiên là quý vị phải dựa trên danh mục của quý vị là cổ phiếu nào đang cầm cổ phiếu nào và vùng hỗ trợ kháng cự nó thế nào để quý vị thoát chứ còn tôi thì đây là tôi chỉ phân tích trên chỉ số chung thôi đấy còn quý vị biết là từ ngày thị trường ở trên 1.500 thì lúc đó tôi cũng phân tích rất rõ quý vị là thị trường sẽ có đợt lao dốc đây quý vị có thể nhớ lại đấy lúc đó tôi cũng phân tích là thị trường sẽ phục hồi lên quanh 1.500 sau đó là xuống nhưng thực tế thị trường nó phục hồi nó vượt vượt ra ngoài cái biên một chút nó lên lên 1530 sau đó nó quay xuống nó test đến vùng 136x 129x Đấy, hướng đến vùng 122x đây là lúc tôi dự kiến những chỉ số kỹ thuật lúc đầu còn khi chỉ số nó biến đổi thì rõ ràng các vùng hỗ trợ này nó cũng thay đổi một chút nhưng nói chung là tựu chung lại thì nó cũng không không cách nhau biệt nhau khá nhiều các bạn nếu các bạn mà thoát hết ở vùng trên 1500 thì rõ ràng đến vùng 126x thì các bạn có thể mua lại hàng và có được một món hời rất là lớn thậm chí ngay bây giờ 126x nó cũng đã là muộn rồi nhưng nếu quý vị thoát ở đây mà vị thế ở thời điểm hiện tại mà khi thị trường xuống đến nghìn hai thậm chí dưới nghìn hai quý vị quay trở lại mua thì quý vị sẽ có một khoản hời nó rất là lớn về giá chiết khấu cổ phiếu trên thị trường. Do vậy trong đầu tư thì chúng ta nhận định có thể đúng có thể sai nhưng chúng ta có thể sai những trận nhỏ chứ còn sai cả cái trận cầu lớn này thì có lẽ tài khoản chúng ta đã chia đôi chia ba rồi tôi nghĩ là cái, cái việc phục hồi nó sẽ cực kỳ khó khăn. Ok, đó là về chỉ số VN-Index nhé. Còn đối với chỉ số vn Y30 của chúng ta thì sao? Chỉ số vn Y30 của chúng ta thì đang hướng đến phục hồi đến vùng 1420. Quanh khu vực này thì nhiều khả năng vn Y30 sẽ đảo chiều. Còn nếu trường hợp cao thì vn Y30 có thể phục hồi trở lên vùng 14 4x, 5x, 50 nhưng mà tôi tôi không đánh giá cao cái cái khu vực này. Do vậy thì các bạn cũng hết sức lưu ý cẩn thận ở giai đoạn hiện tại. Ừ. Tôi tôi không tin tưởng khi thị trường ờ, của chúng ta bước vào sóng phục hồi mà lại dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu đầu cơ Đấy, và nhóm cổ phiếu mà gặp những cái rắc rối về cái uh, lãnh đạo doanh nghiệp hoặc là nhóm cổ phiếu mà kết quả kinh doanh kém mà lại dẫn dắt thị trường và có mức phục hồi mạnh nhất thì tôi nghĩ là đây đơn thuần nó là một sóng blue chart thôi chưa phải là đáy của thị trường và chưa phải vào nhịp phục hồi chính thức Bây giờ tôi sẽ điểm qua cái nhóm ờ, cổ phiếu lớn để quý vị có một cái nhìn nó cũng tương đối rõ nét. Đối với cổ phiếu ACB thì phục hồi khá là mạnh. Tôi nghĩ là cổ phiếu ACB thì có khả năng phục hồi trở lại cái vùng 33335. Tuy nhiên, à, khu vực này thì ACB rất khó lên tiếp bởi vì thị trường chung nó xấu. ACB nếu một khi quay trở lại thì trước mắt sẽ test vùng 30. Tôi thì tôi không tin tưởng lần sau ACB sẽ trụ được ở 30 và một khi bị bán thủng 30 thì ACB hoàn toàn có thể tìm về các vùng hỗ trợ thấp hơn như là 28 hoặc là 26 đối với cổ phiếu ờ, BIDV thì ờ, BIDV ờ, đợt vừa phục hồi rất là rất là thấp rất là ít BIDV chạm vùng thấp nhất 35 nhưng chỉ phục hồi được lên 37 được có hơn 5% thôi tôi thì tôi nghĩ là BIDV nhiều khả năng nếu không nếu phục hồi trở lại thì BIDV có thể test được vùng 3940 còn nếu không BIDV sẽ hướng về vùng giá 32 và phá qua 32 thì có lẽ là khu vực 27 28 mới là khu vực có thể là chạm dừng chân của BIDV được đối với cổ phiếu BVH tập đoàn Bảo Việt à, đối với cổ phiếu BVH này thì tôi đánh giá BVH thì chưa gãy chen nhé BVH vẫn đang trong chen áp chen nhưng mà cái khả năng uptrend của BVH nó đang khá là mong manh đấy BVH sẽ gặp cản khá là mạnh quanh vùng giá 66 xa hơn là 70 như vậy giá hiện nay đang 62 à, tôi tôi nghĩ là BVH hiện nay đang đang ở cái vùng giá nó nó rất là khó đoán nếu quý vị cầm hàng thì cái việc mua hay bán ở thời điểm hiện tại tôi không dám đưa ra khuyến nghị đấy còn nếu mà thật sự quý vị mà BVH mà có nhịp lên được 66 thì tôi nghĩ quý vị nên thoát hàng thoát trạng thái chờ những cơ hội mới đối với cổ phiếu ờ, CTG ngân hàng công thương quý 1 thì ngân hàng công thương lại đang báo cáo là tăng trưởng kém các bạn nhé do vậy cái mức độ phục hồi ngân hàng công thương nó rất là khó tôi nghĩ là nếu trường hợp phục hồi cao ngân hàng công thương lên lại 29 thôi còn nếu không thì ngân hàng công thương sẽ quay trở về test đáy 25 tôi kỳ vọng ngân hàng công thương sẽ về đâu đó quanh tầm 22 23 cơ chứ không phải 25 nếu mà về khu vực này thì nó mới là khu vực chiết khấu giá đủ hấp dẫn để các tổ chức lớn và tay to vào hàng mạnh thì đây cũng sẽ là khu vực rất là tốt nếu ngân hàng công thương về đối với cổ phiếu FPT FPT thì theo tôi thì FPT đã có những dấu hiệu tạo đỉnh xong khá là rõ ở khu vực 120 rồi hiện nay giá đang 105 à, tôi thì à, từ tuần trước thì tôi cũng vẫn khuyến nghị quý vị đấy FPT 112 là chúng ta cũng nên canh thoát hàng còn hiện nay cá nhân tôi đánh giá FPT đã kết quả kinh doanh thì tốt nhưng đang định giá rất là cao so với mặt bằng chung thị trường và tôi nghĩ FPT sẽ giảm Do vậy cổ phiếu này bây giờ giá hiện tại 105 tôi sẽ không khuyến nghị quý vị mua hay bán đâu. Nhưng tôi tôi nghĩ giá FPT sẽ giảm và sẽ có những mức chiết khấu nó rất là lớn ở phía sau không sẽ đứng ở mức giá ba con số này đâu do vậy quý vị có thể lựa chọn à, cân nhắc xem thiệt hơn xem nên thoát hàng hay giữ đối với cổ phiếu gas cổ phiếu gas nhé thì làm ăn thì rất là tốt cũng được lợi từ cái việc tăng giá khí tuy nhiên nó tương tự như FPT thôi tôi đang thấy là cổ phiếu gas đang ở mức định giá nó khá là cao và cái chiết khấu giá nó chưa đủ hấp dẫn Do vậy ở cái vùng giá hiện tại thì tôi nghĩ là cổ phiếu GAT nếu phục hồi trở lại GAT có thể phục hồi trở lại được tầm 115. À, Còn nếu không thì một khi mà phá qua 98 thì GAT sẽ giảm xuống những mức giá nó khá là sâu ấy. Do vậy quý vị nên cân nhắc GAT mà phục hồi lên vùng 110, 112 thì nên thoát hàng chờ cơ hội khác. Đối với cổ phiếu à, tập đoàn cao su GVR tôi tôi thấy cổ phiếu tập đoàn cao su GVR này hiện nay thì đang vẫn đang trong kênh giảm giá khá là nhịp nhàng cứ test cạnh dưới kênh thì phục hồi nhưng cái chen tăng giá đã gãy rồi nếu cổ phiếu GVR mà phục hồi trở lại vùng giá đâu đó quanh 31 thì khu vực này sẽ khu vực các bạn nên bán ra thoát hàng nghỉ thôi còn ờ, lần sau test chen các bạn không nên mua vì cá nhân tôi thì nhìn thấy là GVR nếu lần sau mà quay đầu giảm giá thì hoàn toàn có thể giảm giá về vùng giá đâu đó quanh 22 23 cơ đây mới là vùng giá hấp dẫn và nó là vùng giá chiết khấu giá đủ đủ mạnh để nó có thể bước vào sóng tăng giá mạnh đối với cổ phiếu ờ, ngân hàng phát triển thành phố Hồ Chí Minh HDB cổ phiếu HDB này thì nhịp vừa rồi giảm khá là sâu và cũng phục hồi khá là mạnh giảm về vùng giá 228 phục hồi trở lại vùng giá 253 10% ờ, Đó. À, cá nhân tôi đánh giá là cổ phiếu HDB này có thể nếu thị trường thuận lợi thì nó có thể lên trở lại được vùng giá 27 trước khi xuống còn nếu không thuận lợi hoàn toàn nó có thể xuống luôn và tôi nghĩ là nếu nhịp xuống sau thì cổ phiếu HDB này cái vùng giá 23 này không không hỗ trợ được đâu có lẽ nó sẽ phải tìm về những vùng giá thấp hơn 20 thậm chí rưỡi 20 nó cũng có thể là hấp dẫn đối với cổ phiếu MBB MBB cũng là một trong những cổ phiếu uh, phục hồi khá là tốt sau khi ờ, xuống chạm đến vùng giá 27 thì MBB đã phục hồi trở lại à, 20 30. Nhưng mà cá nhân tôi đánh giá MBB sẽ gặp cái cản nó khá là mạnh ở khu vực giá quanh 31. Do vậy thì việc MBB tăng giá thêm nữa thì tôi không đánh giá cao. Ngược lại lần sau nha nếu quay lại giảm thì tôi nghĩ vùng giá 27 sẽ không hỗ trợ được MBB đâu. Mà nhiều khả năng nó sẽ về vùng giá 24 25 cơ. Đấy, nếu mà MBB về vùng giá 24 25 thì tôi nghĩ đó là một vùng giá nó khá là tốt. Cái mức chiết khấu nó cũng đủ hấp dẫn. Tất nhiên là vẫn sẽ có nhiều cổ phiếu hấp dẫn hơn. Vì cổ phiếu tốt nhưng nếu định giá mà cao rồi thì tiềm năng tăng giá của nó chưa chắc đã bằng những cổ phiếu ở mức trung bình nhưng mà định giá thấp. Đấy các bạn lưu ý nhé. Tốt nhưng là tốt ở giá nào? Đấy, tiềm năng ở giá nào chứ không phải là tốt là cứ tốt là làm tốt nhưng mà phải được định giá ở mức hợp lý hoặc mức thấp thì nó mới tăng mạnh được Hòa Phát Hòa Phát cũng là một trong những mã có mức phục hồi khá là tốt sau khi xuống dưới 40 Hòa Phát nhanh chóng phục hồi trở lại vùng giá 433 nhưng mà tôi thấy Hòa Phát đang gặp một cái cản rất là mạnh ở vùng 4445 do vậy nếu Hòa Phát quay trở lại khu vực này thì sau đó cũng sẽ đảo chiều đi xuống thôi Đấy. mà Hòa Phát thì vừa ra kế hoạch phát hành tăng vốn rất là khủng trả cổ tức 30% 1,3 tỷ cổ phiếu điều này nó hàm nghĩa với việc là số cổ phiếu lưu hành lại tiếp tục tăng lên rất là lớn sẽ lên gần 6 tỷ cổ phiếu như vậy nguồn cung nó sẽ rất là dồi dào nên tôi lại không đánh giá cao Hòa Phát ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ là trừ khi Hòa Phát phải chiết khấu đủ mạnh đấy cái vùng 3940 này tôi nghĩ chưa đủ mạnh đó. mặc dù Hòa Phát lợi nhuận đang rất là cao rất là tốt nhưng năm nay lại là tăng trưởng âm so với năm ngoái bạn nhé năm ngoái lợi nhuận Hòa Phát hơn 32.000 tỷ năm nay chỉ dự kiến ở mức là 25 đến à, 29.000 đấy. tăng trưởng âm đấy do vậy tôi nghĩ là Hòa Phát khi nó phải chiết khấu về vùng giá 34 thậm chí dưới 34 thì nó mới là vùng giá thật sự hấp dẫn đối mã nhà khang điền tôi thì tôi nghĩ mã nhà khang điền tạo đỉnh xong rồi cái khu vực 50 cũng sẽ là kháng cự rất là mạnh và nhà khang điền thì chưa chiết khấu giá do vậy cá nhân tôi thì sẽ không giao dịch những mã này nếu tôi cầm thì tôi cũng sẽ canh thoát hàng bởi vì bây giờ nếu so mặt bằng chung thì nhà khang điền đang giá khá là cao mà đặc biệt là chúng ta biết bất động sản sau giai đoạn tăng trưởng nóng rồi giờ nhất định sẽ phải điều chỉnh cái việc uh, hoàn thành cái kế hoạch 2022 thậm chí là 2023 sẽ thật sự là một thách thức đối với các doanh nghiệp bất động sản. Đối với cổ phiếu Mansan, Mansan thì tôi nghĩ là Mansan đang đang trong cái khu vực giảm giá nhưng mà nó chưa thật sự rõ nét. Khi nào mà Mansan đóng cửa phía dưới 110 thì chắc chắn lúc đó sẽ bước vào cái giai đoạn giảm giá rất là mạnh. Hiện nay thì nếu phục hồi thì Mansan hoàn toàn có thể phục hồi lên vùng giá 121. Nhưng tôi đánh giá vùng giá 116 này của Mansan cũng đang rất là cao so với mặt bằng chung thị trường. Và chúng ta có nhiều lựa chọn tốt hơn thay vì nắm giữ cổ phiếu Mansan. Nên quý vị có thể cân nhắc. MVKG này cũng vậy. Đấy. Kế hoạch uh, chia thưởng rất là khủng nhưng chúng ta biết nếu sau chia thưởng tăng vốn lên gấp đôi thì lúc đó EPS của MVKG cũng bị pha loãng xuống và với kế hoạch hiện tại thì MVKG sau khi pha loãng thì EPS cũng chỉ về đâu đó hơn 4.000 thôi à, thì hiện tại thì MVG KFG theo tôi định giá thì nó không còn rẻ nữa mà cũng đang ở đỉnh phân phối do vậy quý vị có thể cân nhắc xem là mình có nhiều sự lựa chọn tốt hơn uh, so với cầm MVKG trong những đợt uh, tăng giá tới Đó còn MV kép G thì tôi nói với quý vị tốt rất là tốt tăng trưởng tốt nhưng ngược lại tăng trưởng lợi nhuận còn không theo kịp cái mức pha loãng cổ phiếu nên tôi không đánh cá cao MV kép G ở vùng giá hiện tại quý vị lưu ý nhé ở vùng giá hiện tại nhé chứ không phải là MV kép không tốt đối với Novaland Đấy, Novaland cũng là một trong những mã bất động sản lớn đình đám có rất nhiều dự án thì lớn nhưng mà tôi nghĩ là nếu thị trường bất động sản thật sự là khó khăn vì chúng ta biết tín dụng bất động sản bắt đầu bị siết rồi thì cái việc hoàn thành cái kế hoạch chỉ tiêu trong 3 năm như Novaland dự kiến nó sẽ không khả thi lắm. Do vậy cá nhân tôi đánh giá là hiện tại Novaland đang định giá ở mức khá là cao. Đấy, 82. Do vậy tôi thì tôi không đánh giá cao cái mức giá này. Còn quý vị có thể lựa chọn. Nếu trường hợp phục hồi Novaland có thể phục hồi trở lại 87 Còn nếu một khi Novaland mà đóng cửa dưới 75 thì có thể toang rất là sâu ờ, Không giữ được vùng giá 75 này có thể toang rất là sâu Do vậy quý vị có thể cân nhắc lựa chọn thế nào cho nó ít rủi ro đối với tổng công ty xăng dầu Việt Nam thì đã gãy uh, gãy chen tăng giá rồi đã đang bước vào đao chen rồi à, PLX nếu phục hồi thì khả năng phục hồi lên 4950 thôi hiện nay đang giá 48 tôi nghĩ là quý vị nên thoát vị thế chờ đợi những cơ hội tốt hơn PNG cũng vẫn đang trong kênh tăng giá nhé nhưng mà rõ ràng là PNG thì là rất là tốt nhưng cái định giá của PNG thì lại không hề rẻ so với cái mức tăng trưởng hiện tại của PNG thì tôi không đánh giá quá cao PNG ở giá hiện tại. Nếu trường hợp phục hồi thì PNG có thể phục hồi trở lại vùng giá 112. Đấy. Nếu cạnh trên của kênh tăng giá thì PNG có thể về vùng giá 120x nhưng tôi không đánh giá cao là PNG có thể lập đỉnh mới. À, trường hợp khi nào PNG phá cái kênh tăng giá này thì nó mới chính thức bước vào downtrend. Thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ là PNG đang khá khó để phân tích nó tăng hay giảm. Nhưng mà với mặt bằng chung thì nó đang định giá hơi cao do vậy nó không phải là cái vùng giá lý tưởng để chúng ta đầu tư đối với cổ phiếu Pau tổng công ty điện lực thì tôi nghĩ là cái vùng giá hiện tại 13 này thì nó cũng đã hấp dẫn nhưng mà chưa thực sự hấp dẫn vì nếu trường hợp thị trường xấu thì cổ phiếu Pau này hoàn toàn có thể giảm về những cái vùng giá chiết khấu nó tốt hơn nữa Đấy. trường hợp xấu nó hoàn toàn có thể về quanh 11 thậm chí dưới 11 là bình thường. Do vậy, nếu quý vị cầm pau tôi nghĩ là trường hợp pau có thể phục hồi trở lại vùng giá 14 15, 14 5 15. Đây sẽ là khu vực ờ, mà mà quý vị nên thoát hàng bởi vì cổ phiếu pau à, giá điện thì hoàn toàn cổ phiếu pau có thể được lợi khi giá điện có thể năm nay không điều chỉnh. Đấy cũng hơi hơi đen. Đấy, mà cái việc uh, giá nguyên liệu đầu vào than nó tăng rất là mạnh thì rõ ràng cái kết quả kinh doanh của Pau sẽ đi xuống. đối với SSI thì SSI là một ờ, cổ phiếu khá là bất ngờ bởi vì sau khi chạm đáy 31 tôi tôi kỳ vọng SSI sẽ phục hồi trở lại được vùng giá 38 39 cơ à, trùng với nhịp phục hồi của thị trường thị trường phục hồi 40% giá mà SSI của chúng ta phục hồi không được 10% à, ờ, trong khi giảm thì thị trường giảm ít SSI giảm rất nhiều từ vùng giá đỉnh 58 SSI xuống đến 31 là giảm gần 40% đấy các bạn ạ so với đỉnh đấy nên thật sự tôi nghĩ SI và các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán đang khá là thất vọng. Và nếu không hồi được thì nhiều khả năng xuống tiếp thôi. Điều này hàm nghĩa với việc là nhóm nhà đầu tư lớn chuyên nghiệp thì chưa đánh giá vùng giá hiện tại là hấp dẫn. Nên họ chưa xuống tiền, chưa mua mạnh mẽ thì giá chưa tăng được. Do vậy nếu mà thị trường xấu thì tôi nghĩ SI hoàn toàn có thể giảm mạnh về vùng giá 2X, vùng giá 25, 27. Thực ra nếu về quanh khu vực này thì nó một mức chiết khấu rất cao chiết khấu gần 6% so với đỉnh thì đây sẽ là một vùng giá đủ hấp dẫn để dòng tiền lớn ồ ạt đổ vào và nó sẽ có thể đem lại mức tăng giá khá tốt nếu ai về vùng này. Đối với cổ phiếu Techcombank Techcombank nhịp vừa rồi giảm khá là sâu à, giảm xuống đến ờ, phá cả 39 cả 388 sau đó phục hồi khá là mạnh trở lại 44 tôi đánh giá Techcombank nếu phục hồi về quanh 45 thì sau đó sẽ đảo chiều đi xuống và lần sau thì tôi nghĩ là vùng giá 389 cũng chưa đủ hấp dẫn Đấy. mà tôi thì mua mong muốn là có những mức chiết khấu tốt hơn nữa của Techcombank Đấy. cái vùng giá 389 này lần trước tôi cũng phân tích với quý vị là Techcombank có thể về nó về luôn rồi Đấy. và nếu mà vùng giá 389 này không giữ được thì Techcombank hoàn toàn có thể tìm về những vùng giá mềm hơn rất là nhiều 33 thậm chí 31 đây là một nếu Techcombank mà về chiết khấu về được quanh vùng giá kiểu như là 33 đến 35 thì tôi nghĩ đấy là một trong những cái vùng giá khá tốt để chúng ta có thể đầu tư. Rất tốt luôn ạ. Đối với cổ phiếu à, Tiên Phong Banh. Tiên Phong Banh thì à, nhịp vừa rồi giảm xong đó cũng hầu như không hồi. Chạm đáy thấp nhất là 32 năm Đấy, phục hồi trở lại được 35, 348 Hiện nay đóng cửa đang 336 Cổ phiếu Tiên Phong Banh này thì tôi cũng đánh giá là một trong những cổ ngân hàng tầm trung khá là tốt ừ, Có thể nói là báo cáo tài chính khá là rõ ràng à, Tài sản cũng được đánh giá tốt, trích lập dự phòng cũng cao Đó. So với rủi ro thì ít Tuy nhiên tôi nghĩ là có lẽ vùng giá này cũng chưa đủ hấp dẫn Nên tay to chưa vào mà cá nhân tôi thì kỳ vọng nếu thị trường thật sự về nghìn hai thì tôi kỳ vọng cổ phiếu Tiên Bong Banh này đâu đó sẽ về quanh vùng 25 27 thì đây cũng sẽ là một vùng chiết khấu rất là tốt giá rất là tốt để quý vị có thể vào hàng đối với cổ phiếu Vietcombank Vietcombank thì tôi nghĩ là hiện nay Vietcombank đang được định giá nó khá là cao so với mặt bằng chung của bank. Tất nhiên Vietcombank là ngân hàng hàng đầu, đúng là hàng đầu. Nhưng mà với cái mức ờ, giá hiện tại thì tôi nghĩ là Vietcombank không hấp dẫn. Do vậy có lẽ quý vị nên bỏ qua Vietcombank đi. Còn nếu quý vị cầm thì tôi nghĩ là quý vị nên thoát hàng khi Vietcombank phục hồi trở lại 83, hiện nay đang 81. Đối với cổ phiếu Sacombank. Sacombank à, nhịp vừa rồi cũng thế nhúng xuống 26 sau đó phục hồi trở lại 28 cũng mức phục hồi 10% không cao tôi thì tôi thấy vùng giá 26 này của Sacombank chưa đủ hấp dẫn thật sự là chưa đủ hấp dẫn Đấy. tôi tôi kỳ vọng là nó sẽ có những cái vùng chiết khấu thấp hơn nữa cơ 25 cũng chưa đủ hấp dẫn tôi tôi kỳ vọng đâu đó nó chỉ về quanh cái vùng chiết khấu ờ, tầm độ đây đỉnh cũ 22 20 22 đây là vùng chiết khấu hấp dẫn thì nếu về đây thì quý vị có thể xem xét mua nếu thật sự thị trường về nghìn hai còn nếu thị trường không về nghìn hai thì chúng ta tính sao đối với ờ, Vinhome VHM VHM thì xuống khá là mạnh à, hiện nay đang phục hồi trở lại 66 tôi thì tôi kỳ vọng VHM có thể phục hồi trở lại 70 nhưng nếu thị trường xuống thì tôi nghĩ e điều này nó hơi khó nên VHM thời điểm hiện tại khá là khó Ờ, tôi tôi mong đợi những mức chiết khấu tốt hơn nữa với VHM nếu giảm thì VHM có thể hướng đến vùng giá 54 thậm chí 46 nếu mà VHM về dưới 50 tôi nghĩ là vùng giá 4x sẽ là vùng giá nó rất là lý tưởng để chúng ta có thể vào hàng Đấy. còn tất nhiên là nếu không thì quanh 50 55 nó cũng khá là tốt rồi đối với Vincom nhé đối với tôi thì Vincom hiện nay thì kết quả kinh doanh thì năm nay không được khả quan lắm mà nền giá thì cũng cũng khá bởi vì ờ, Vinhome đã phá qua cái nền giá hỗ trợ mạnh ở 83 rồi nên tôi nghĩ là đối với VIX này cá nhân tôi sẽ không giao dịch có nhiều lựa chọn tốt hơn mức chiết khấu tốt hơn đó đối cổ phiếu Vinamilk nhé Vinamilk ạ thì đây chúng ta có thể nhìn thấy là Vinamilk cứ miệt mài mò đáy ờ, chúng ta cũng chưa biết đáy ở đâu cả ờ, tôi nghĩ là Vinamilk hiện nay thì nhìn thì cũng rất là hấp dẫn đó, nhưng mà tôi nghĩ là nếu quý vị có thể mua nắm giữ được 5 năm 10 năm thì chúng ta cứ nhắm mắt mua được thôi ờ, bởi vì Vinamilk năm nay kết quả kinh doanh nó đang chứng lại 3 năm liền chứng lại năm nay gần giảm 5% cơ nên tôi chờ đợi những mức giá chiết khấu tốt hơn nữa đối với Vinamilk và nó cũng có nhiều sự lựa chọn nên tôi nghĩ là Vinamilk tạm thời tôi chỉ ở trạng thái quan sát thôi, không giao dịch gì cả. Đối với cổ phiếu VRE thì tôi đánh giá là VRE hiện nay vẫn đang đi trong cái biên là 25 đến 36. Cái biên này khả năng sẽ duy trì khá là lâu. Do vậy hiện nay giá đang đứng ở 31 là đang đứng ở giữa chả biết là đường nào mà tính cả. Đấy. Thì nói chung là VRE tôi nghĩ là hiện tại thời điểm hiện tại mua thì cũng không nên mà bán thì cũng chả biết được tôi tôi không đánh giá VRE bản thân tôi thì nếu VRE đứng ở cái khu vực này tôi sẽ không không quan tâm đến Ok đó là toàn bộ cái ờ, nhận định ờ, thị trường chứng khoán Việt Nam cái ờ, tuần tới tuần tới chúng ta chỉ có bao dịch 3 phiên thôi Do vậy quý vị hết sức lưu ý, chúng ta cũng nên quan sát thị trường chứng khoán thế giới vì rất có thể tuần tới thị trường chứng khoán thế giới sẽ biến động mạnh và có thể biến động theo chiều hướng xấu bởi vì phép tăng lãi suất và bắt đầu hút tiền lưu thông về mỗi tháng giảm 95 tỷ trên bảng cân đối kế toán thì có thể thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng và theo kỹ thuật thì thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng cái vùng 136x, 138x này sẽ là vùng đỉnh phục hồi kỹ thuật để tiếp tục giảm giá đao chen xuống bởi vì chúng ta biết là dòng tiền vẫn đang hờ hứng đứng ngoài bằng chứng chính là dòng tiền giá trị giao dịch thị trường vẫn đang xuống rất là thấp điều này cho thấy là à, cái dòng tiền lớn vẫn chưa thật sự đánh giá cao cái mức chiết khấu giá hiện tại và họ vẫn đang mong đợi những nền giá thấp hơn nữa để vào tiền mạnh quý vị hết sức lưu ý và quý vị đặc biệt lưu ý một khi thị trường mà giảm giá nữa nhé thì có thể cái áp lực giải chấp bán giải chấp for sale sẽ lớn lên và hoàn toàn chúng ta lại có thể chứng kiến những cái phiên thị trường giảm giá lịch sử. Có thể phiên giảm giá 68 điểm chưa chắc đã là đã là lịch sử đâu, mà có thể có những phiên giảm giá mạnh hơn mà cũng có thể là không phải một phiên đâu, có thể kéo dài hai ba phiên cũng không chừng. Nên chúng ta phải chuẩn bị cho cả tình huống xấu nhất, hết sức lưu ý không nên hoảng loạn. Chúng ta nên đưa ra quyết định ờ, khi chúng ta còn ở trạng thái an toàn, đừng để khi chúng ta bị rơi vào trạng thái bị bán for sale thì lúc đó nó rất là phiền, rất là khó giải quyết. Đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường à, tuần à, sau nghỉ lễ. Thì chúc quý đầu tư có những ngày nghỉ lễ vui vẻ và có à, sau nghỉ lễ thì chúng ta trở lại thị trường trong trạng thái tốt nhất, sáng suốt nhất sẽ đưa ra những quyết định đầu tư chính xác nhất.